Nhà tôi có ờ, tham gia kinh doanh vừa hãng ờ, ống cho mần. Từ khi ống cho mần mới thành lập, cái ờ, ưu điểm lớn nhất mà tôi nhìn thấy ở ống cho mần đó chính là về cái phụ kiện của hãng. Phụ kiện PVC thì tôi thấy rằng là thông thường cái cái đường nước cái áp lực ý, nó yếu nhất là ở các cái điểm nối <clears throat> điểm nối gồm có góc T hoặc là check nào đó À, tuy nhiên rằng là à, đối với các hãng khác thì họ sản xuất là cái cái độ dày của các cái uh, phụ kiện này nó bằng nó như nhau. Thế nhưng mà ống mần thì đã có thêm cái lớp đây là thêm cái lớp này lớp thứ ba đó là làm tăng cường cái uh, chịu áp lực và điều này tôi thấy rằng nó khác hẳn so với cả các hãng khác à, và thông qua cái um, sản phẩm của ống mần thì tôi giới thiệu thì các thợ đều nhất trí nói về cái ống hàn nhiệt thì uh, uh, hoàn nhiệt của cho mần uh, ờ, độ dẻo rất là cao khi họ sử dụng cái máy hàn đặc biệt là máy hàn của hãng cho mần thì 100% thợ đều rất là thích bởi vì là nhiệt nó cho được tối đa à, khách hàng sử dụng uh, cái ống cho mần thì rất là yên tâm bởi vì uh, thứ nhất là sử dụng công nghệ uh, tốt thứ hai nữa là um, giá thành rất là hợp lý trên thị trường Stroman chuyên gia ống trong tường